chào ờ, toàn thể anh em nhé thì ờ, cái clip này Tuấn muốn hướng dẫn cho anh em là cách hàn à, chip bầu cua báo dung sóng mặt thì hàn như thế nào thì như ở trên màn hình em thấy đấy đúng không như ở trên màn hình em thấy thì à, trước hết anh em cần có những cái chip như thế này cái chip bầu cua như thế này thì à, mấy cả một cục pin đây một pin như thế này pin đây thì à, ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn và hàn cái chip bầu cua báo dung sóng mặt năm 2021 chuẩn nhất cho anh em để anh em có thể vào sân vào sòng vào sới anh em có thể chơi làm sao cho nó hiệu quả nhất để anh em chơi thì như ở trên màn hình em thấy đấy đúng không đây mình bây giờ tháo mình lấy một cái chip ra thì anh em nào không hàn được á thì anh em mua về tự anh em mua hoặc là anh em bảo mình hàn còn anh em nào biết hàn á thì anh em mua chip ở bên nhà mình thì nhà mình thì đủ các loại chip chip này là chip đánh xuyên qua thau nhôm nha anh em nhé xuyên qua thao nhôm giúp cho anh em anh em miền Trung hay đánh thao nhôm á thì cũng ok hết đấy nhá chip nhà mình đây đấy thì ờ, chip của nó gồm có như thế này như trên màn hình em thấy đấy đây, đây. đó nó gồm có một cái cục này anh em chỉ cần dùng một đôi pin tiểu nữa đúng không dùng một đôi pin tiểu nữa anh em cho vô là ok đó. đây thì uh, trước khi thử cái cái cái cái, cái chip này mình nói luôn chip nhà mình là đánh xuyên sau thao nhôm nhá đánh xa 7 cho tới 10 mét anh em chỉnh xa thoải mái xa thoải mái để anh em có thể chơi và giành chiến thắng thì như ở trên màn hình em thấy đấy đúng không nhà mình đây thì à, chuyên cung cấp làm tất cả các loại bầu cua tài xỉu sóc đĩa để cho anh em à, có thể chơi đó đây à, thì cục pin nó như thế này anh em nhé đây đây đây đó thì anh em hàn cái chip vào anh em thử thử xem cái độ thử trước xem cái chip nó còn chạy hay không anh em nhé thử xem nó còn chạy hay không nếu chạy thì anh em bắt đầu à, hàn vô và anh em cho pin vào đây bây giờ mình à, thử hàn cái chip vô nhé chip xem nó có chạy hay không thế anh em để đây đây mình sẽ hàn cái chip thì nó gồm có chiều âm và chiều dương thì anh em phải biết chiều nào là chiều âm chiều nào là chiều dương như ở đây nó màu xanh như thế này thì uh, cái uh, này màu à, âm âm dương đấy à, gồm có một cái mỏ hàn để anh em hàn nữa anh em là sao hàn cho nó chắc đây nó nhựa thông anh em thấy không nó dính đó thì à, trước khi hàn anh em chấm một ít chì trước khi hàn anh em chấm ít chì thì anh em chấm đây là chiều dương này dương nằm ở trong cục pin đây mình hàn đây nhá dương nằm trong pin đấy như thế này là nó dính thì bây giờ mình hàn chiếu âm đó anh em để đây thì nó cố định cố định nên cái nên anh em rất dễ hàn không làm đây anh em phải biết đây khi đã cố định rồi thì anh em chỉ cần chấm cái hàn vào thôi là ok đấy như vậy là anh em đã hàn xong một cái chiếc bầu cua thì hàn xong rồi anh em dùng đây là dùng một cục đôi pin tiểu để anh em thử cái máy anh em bóc ra đây là đôi pin tiểu mới nhá anh em thử anh em bỏ ra này anh em nắp vào máy này anh em ờ, thử ra anh em nắp vào máy nắp vào máy ờ, à, thì à, anh em nhìn ở đây máy thì mình sẽ nắp vào rồi mình thử rồi mình ghi từng chiều một cho anh em đây máy này pin này hư rồi sao đấy nắp vào đây pin này chắc nó muốn hư rồi đấy anh em bật lên thấy không bật lên đèn đỏ anh em nhìn thấy cái đèn đỏ pin nó sẽ quay đèn xanh đèn đỏ đấy đó thì bây giờ anh em thử cái chip đấy anh em nhìn nha mình đã hàn mình đã hàn thì khi anh em thử cái chip nó rung này rung cái đèn đỏ là để sát cho anh em thấy luôn này đó lật ra nó rung này chỉ cần nhẹ nhàng nó rung thôi đó còn à, anh em chỉnh chỉnh sóng xa gần thì như đây anh em chỉnh sóng xa gần nó ở đây nó ở đây anh em nào theo thì ở đây nó chỉnh xa gần thì nó ở đây nhá anh em nhá nhìn nó tinh này đó mình làm cái clip này là mình hướng dẫn cho anh em mà hướng dẫn sử dụng cái sử dụng và hàn cái chip bầu cua dùng sau mặt như cái chip nhà mình đây thì tất cả mọi loại chip thì nó đều có một cái mã số riêng hết không cái nào bắt cái nào anh em nên nhớ nhá không cái nào bắt cái nào thì anh em nào chơi anh em để ý vào cho mình mua hàng hoặc để ý à, làm sao cho nó đúng nơi đúng chỗ để anh em mua thì um, đây như hiện tại là anh em đã hàn xong cái chip như này thì bây giờ anh em chỉ cần quấn vào thôi quấn vào là anh em có thể nhét vào cái hột để anh em có thể đi chơi bộ chip thì đây khi xong rồi nó như thế này anh em thấy không xong rồi nó như này thì uh, anh em có thể đi chơi đây là mình đã hàn xong thì uh, cái khâu chuẩn bị của nó thứ nhất là một đôi pin tiểu thứ hai là một cái chip giống như này thứ ba nữa là một cái ờ, pin đồng hồ và thứ tư nữa là cái mỏ hàn để anh em hàn hàn rồi anh em ờ, làm sao thu gọn nhất để anh em nhét vào cái ờ, hột của mình cho nó chuẩn xác nhất để anh em chơi vậy thì cái clip này Tuấn ờ, muốn nói là à, Tuấn dạy anh em cách hàn cái chip bầu cua báo dung sóng mặt 2021 chuẩn nhất hiệu quả nhất để anh em chơi trong sòng trong giới vậy à, kết thúc video chúc cho anh em à, à, luôn luôn thành công với cái bộ môn bầu cua